Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2021, tức ngày 7 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Hợi hôm nay là Đinh Tị, Ất Tị, Đinh Mão, Đinh Dậu. Con giáp xung tháng Kỷ Hợi là Tân Tị, Đinh Tị. 1. Tử vi tuổi Tý. Tam hội nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Tý có nhiều bước phát triển thuận lợi bất ngờ, May mắn hơn, quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề tưởng chừng hóc búa từ trước đó. Nếu luôn làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ dễ dàng lọt vào mắt xanh của cấp trên và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp. Mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai. Tuy nhiên, Thủy Vượng cho thấy trong ngày hôm nay, bản mệnh cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Hay chú ý, đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn và đừng lờ đi những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tị. 2. Tử vi tuổi sửu. Thiên quan gây rối khiến người tuổi sửu dễ vướng mắc mâu thuẫn với cấp trên hoặc người có quyền cao chức trọng. Có lẽ sự nóng nảy, nông nổi quá mức của bạn lại là nhân tố chính đẩy mọi việc đi quá xa. Nếu muốn ngày hôm nay trôi qua yên bình hơn, bạn nên ghi nhớ câu một điều nhịn là chín điều lành. Cho dù bạn là người đúng đi chăng nữa thì cũng cần phải lựa thời điểm và cách thức thích hợp để bày tỏ quan điểm của mình. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh quan tâm đến gia đình hơn, dù công việc bận rộn đang mang tới cho bạn nhiều áp lực. Hãy cố gắng dành một thời điểm bất kỳ trong ngày để quây quần bên các thành viên trong nhà, điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và thư giãn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, tuất, mão, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Cục diện tương phá tác động lớn đến người tuổi dần, chủ yếu là trên phương diện tình cảm. Nếu không muốn tình cảm gia đình lạnh nhạt, những người đã kết hôn cần phải quan tâm và tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Những người còn độc thân cũng không đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn khó tìm được người phù hợp, cho dù hiện tại bạn có đang mở lòng với mọi người. Dường như chưa có ai khiến bạn thực sự rung động, và bạn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thương quan khuyên bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Dù công việc đang gặp nhiều trở ngại, nhưng trở ngại cũng là cơ hội để bạn phát hiện ra tiềm năng của mình và nhanh chóng tiến bộ. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão luôn cảm thấy hăng hái và nhiệt tình khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, tác động của tam hợp lại khiến bạn trở nên quá mơ mộng và lý tưởng hóa mọi việc, không ý thức được khả năng thực sự của mình. May mắn là các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển tốt đẹp, vì thế nên khi khó khăn xảy đến, bạn thường được nhiều mọi người giang tay giúp đỡ. Điều bạn cần làm bây giờ là xác định một hướng đi đúng đắn cho mình thôi. Thủy sinh mộc cho thấy bản mệnh được sống trong một gia đình có bầu không khí rất yên bình và ấm áp, bạn và nửa kia của mình chẳng bao giờ giấu giếm mà luôn thẳng thắn mọi chuyện với nhau, nhờ vậy mà vợ chồng ngày một tin tưởng nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. 5. Tử vi tuổi Thìn. Chính quan cho thấy người tuổi Thìn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì đã bỏ ra. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cao của bạn khiến lãnh đạo tin tưởng và đồng nghiệp yêu mến, Tuy nhiên, khi tiếp thu các nội dung công việc mới, bạn cần cởi mở và suy nghĩ thoáng hơn. Đừng mãi đi theo những lối mòn vạch sẵn. Nếu dám mở lối đi riêng, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành quả xuất sắc hơn nhiều. Thổ khắc thủy cũng khuyên con giáp này cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia cho dù đôi bên có đang bất đồng ý kiến. Bản mệnh đừng khăng khăng với ý kiến cá nhân, hãy dành thời gian để lắng nghe những điều người ấy nói. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dậu, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Cục diện tương xung ảnh hưởng khiến người tuổi tỵ quá kiêu ngạo, luôn coi mình là người tài giỏi nhất. Do đó, bản mệnh dễ gây mất lòng, thậm chí là tổn thương những người xung quanh mình mà không hề biết. Có nhiều khả năng, bạn sẽ trải qua một ngày vất vả do ông đùm quá nhiều công việc. Muốn đạt được thành công, bạn không nên quá nóng vội đốt cháy giai đoạn, tốt nhất là cứ chậm mà chắc. Chính tài báo hiệu một nguồn thu kha kha sẽ đến với bản mệnh trong ngày hôm nay. Có thể là các mối đầu tư trước đó đã dần phát huy hiệu quả, và nay là lúc bạn gặt hái được thành quả của mình. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Thủy khắc hỏa, người tuổi ngọ rất dễ to tiếng với nửa kia vì những quan điểm bất đồng. Vợ chồng dù hiểu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi những khi lục đục, những lúc như thế này, Bình tĩnh trò chuyện mới là cách hóa giải vấn đề hợp lý nhất. Khi vợ chồng đã mâu thuẫn, bản mệnh nên hạ cái tôi của mình xuống và chủ động làm hòa. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn kéo dài chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng, mang tới ảnh hưởng tiêu cực cho tất cả các thành viên mà thôi. Ngược lại, trên phương diện tài lộc, thiên tài có thể mang đến cho bạn những cơ hội phát tài bất ngờ. Tuy nhiên, có tiền nhờ những trò chơi đỏ đen chỉ đem lại cảm giác dư giả nhất thời, Quan trọng là bạn vẫn phải kiếm tiền dựa trên sức lao động của mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, mão, dần. 8. Tử vi tuổi mùi Tuổi mùi phải giữ đầu óc hết sức tỉnh táo trong ngày phải chịu tác động xấu của thiên quan, như hôm nay, bởi chỉ cần lơ là, thiếu tập trung một chút thôi là bạn rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân ngay. Song nếu có thể giữ vững quan điểm và chính kiến của mình, thì bạn không cần phải sợ bất cứ ai, cho dù đó là người có chức quyền đi chăng nữa, bạn hoàn toàn có đủ khả năng để vượt qua những trắc trở xuất hiện trước mắt. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực kiến là ngày tốt cho xuất hành hoặc cưới hỏi. Vì vậy, bản mệnh nên sắp xếp kế hoạch cho phù hợp để quá trình thực hiện gặp nhiều may mắn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Cục diện tương hại khiến người tuổi thân phải trải qua một ngày chẳng bình yên. Những chuyện thị phi không đáng có, do kẻ tiểu nhân cố tình tạo ra có thể khiến nhiều người hiểu lầm bạn. Bản mệnh cần phải đứng vững trước sóng gió. Đồng thời, khi rơi vào tình huống ấy, bản mệnh đừng quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản bác, bởi trên thực tế thì lời nói suông cũng chẳng có ích lợi gì. Hãy dùng những hành động cụ thể để chứng minh sự trong sạch của mình. May mắn có kim sinh thủy, mệnh chủ luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Vì vậy, đừng ngại ngần tâm sự với người ấy, hai người cùng đồng tâm hợp lực sẽ nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, dậu. 10. Tử vi tuổi dậu Kim sinh thủy, mối nhân duyên của người tuổi dậu còn độc thân khá tốt đẹp. Bản mệnh thể hiện được sức hút của mình khi tham gia các sự kiện gặp gỡ, tụ họp, nếu đã có gia đình, bạn luôn tin tưởng nửa kia, không dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người khác. Bạn biết rằng sự tin tưởng là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ vợ chồng, khiến đôi bên vững vàng trong sóng gió. Thiên ấn phù trợ giúp người tuổi dậu phản ứng nhanh nhạy trước mọi vấn đề bất ngờ. Bạn nhận được sự tin tưởng và khâm phục của nhiều người xung quanh, thậm chí có thể lãnh đạo mọi người đi tới thành công. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ, quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Chính quan đem lại nhiều tin vui cho người tuổi tuất, nhất là với những ai đang đi theo con đường học tập, nghiên cứu. Có thể những quan điểm đúng đắn của bạn đang dần được mọi người ghi nhận và đánh giá cao. Vì thế, dù có trẻ tuổi, bạn cũng đừng ngại nêu ý kiến của mình để mọi người cùng thảo luận. Sự tự tin sẽ giúp bạn thăng tiến nhanh hơn nhiều. Đừng mãi chỉ giữ những quan điểm ở trong lòng mình, Thổ khắc thủy khuyên con giáp này cần phải quan tâm nhiều hơn nữa tới con cái của mình. Đừng để đến khi mối quan hệ của mình và các con đang dần trở nên xa cách mới cảm thấy hối hận. Hãy bớt thời gian cho công việc và dành nhiều thời gian hơn người thân của mình. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. 12. Tử vi tuổi hợi Do những ảnh hưởng xấu của cục diện tự hình, người tuổi hợi dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực, nếu đã là người trưởng thành, bạn nên học cách đối diện với thất bại, sai sót và đừng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Bên cạnh đó, bạn là người nhanh nhẹn và quyết đoán nhưng đôi khi lại quá nóng vội, dễ đưa ra những quyết định không chính xác. Có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn khó gặt hái được thành công hơn người khác. Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Đông Nam để gặp hỷ thần hoặc Tây Bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn,